Ờ, có tiếng kêu à, Thôi chạy chạy chạy Mọi người ơi ớn quá Ôi mọi người ơi à. Chỗ này Ngày xưa Người ta đã nuôi cá sấu Ở dưới dòng sông này Theo lời đồn Và một cậu bé xấu số Đã lọt xuống đây và mất Mến chào quý vị khán giả và các bạn Chào mừng quý vị khán giả và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn hoang, Thì à, tình cờ TBL gặp được một cái à, tòa khách sạn ha, Tòa gì không biết Nhưng mà TBL từng nghe đồn rằng À, nơi đây từng là một chốn ăn chơi và trong đây có những cái chuyện là tâm linh kỳ bí hình như là lúc trước ờ, theo ờ, TBL ờ, nghe những cái lời đồn đãi rằng có một cậu bé chết trong cái khu này hình như là chết vì nước hay sao mọi người và những cái chuyện tâm linh kỳ bí đó xem thử thực hư như thế nào thì mời À, quý à, cô chú, anh chị và các bạn cùng đồng hành video này với TBL nha Thì lúc mới à, bước vào trong đây á thì mọi người thấy có một cái con nhân mã đây là một nhân vật truyền thuyết nhân mã người ngựa nha mọi người và phía trong cái lùm cây này là một con lân trong tứ linh á mọi người long lân quy phụng á mọi người bây giờ sang phía chính giữa thì có một cái một cái con cốc con kim tiền nè mọi người đây là con kim tiền đang ngậm à, Ôi Đang ngậm à, cái đồng tiền rất là lớn luôn Và hai bên là hai cái đầu lân Phía dưới đây là Một cái à, hồ nước Thì à, theo TBL được nghe Là trong này từng là một chốn ăn chơi mang hơi hướng ờ, tâm linh nữa mọi người thì ờ, đợt trước á TVL đã có ghế đây một lần rồi nhưng cũng ờ, chưa tìm hiểu được nhiều và thì một thời gian sau á, có duyên á gặp mà những người người ta hiểu ở đây á thì người ta cũng chia sẻ rằng ở đây đã xảy ra một vụ đuối nước nha mọi người mà lý do vì sao trong cái khu ăn chơi này lại có một cái vụ đuối nước và thực hư đó như thế nào mời quý anh chị và cô chú đồng hành video này nha thì bây giờ mình sẽ à, lên phía trên này đi lên phía trên này theo cái hướng này gió rất là lớn luôn quý cô chú anh chị đây là những cái bậc thang bước lên nè mọi người thì à, theo TBL được biết là cái khu này chủ sở hữu đã phá sản nha mọi người đây mà không biết gọi là nó là lâu đài hon hay là biệt thự hon gì cũng không rõ nữa nhưng mà nhìn vô đây rất là u ám luôn đây nè mọi người bước qua đây là chúng ta sẽ thấy một cái à, hồ nước hay là một cái con sông gì đó mà theo lời những người à, dân gần đây người ta nói trước kia cái hồ này là nuôi cá sấu nha mọi người và thiếu nương thiếu niên xấu số nọ rớt xuống đây và bị mất dưới đây thì theo à, những lời à, đồn thật là ghê rợn nghe mà ớn lạnh đó mọi người Bây giờ mọi người cùng TPL sang à, phía bên này nha mọi người và mình sẽ à, bắt đầu đi một vòng dưới này dưới này thì à, nếu trước kia mà đúng là một chốn ăn chơi thì chỗ này là có thể là quầy bán quế nha mọi người quầy bán quế và tiếp tân lễ tân thì đang ở đây chỗ này để tiếp khách trên đây là một cái bức tranh phong thủy hết sức là đẹp luôn rất là đẹp luôn và cái quầy ba này bán vé đồng thời cũng ơi cái cái gạch này nó nó nó sợp lên hết rồi, mọi người ơi nè mình đi cảm giác rất là ớn luôn ớn lạnh luôn mọi người wow. ớn lạnh khi bước vào cái à, đây một mình cái không gian nó rất là lõn luôn mọi người mình nói cái nó vòng vòng vòng lại mà khám phá những cái khu này mình phải hết sức là cẩn thận bởi vì à, lâu ngày không được sử dụng không được bảo trì á thì à, nó có những cái ờ, hư hao mình sẽ không thể nào mà biết trước được đây có một cái ổ ờ, ong tò vò nha mọi người và những cái cọng ờ, dây điện bên trong cái táp lô này người ta đã lấy hết rồi đây bây giờ mình sẽ à, tiến lên trên lầu nha mọi người TPL cũng à, đi khám phá nhiều nhà hoang, biệt thự hoang, nhưng mà đặc biệt cái này là người ta không có lấy gỗ ôi cái này không phải gỗ mọi người cái này là xi măng hèn chi xi măng hèn chi đâu có ai thèm lấy làm chi đâu bây giờ TPL sẽ à, lên trên một xíu nha mọi người Rồi Đây là cái cái giọng mọi người ơi Cái giọng này sao có cảm giác giống như cái giọng à, mấy bữa TBL khám phá ở ngoài à, Ninh Thuận luôn á Y vậy luôn Cùng một màu, cùng một à, cách kiểu cột luôn á mọi người Nếu mọi người có theo dõi TBL thì sẽ biết được cái video đó y chang luôn đó là một cái căn phòng mà người phụ nữ lúc trước đã mắc võng ngủ ở đó và quyên sinh ở đó đây nè mọi người đây là cái view nhìn từ trên xuống dưới nè TPL cũng không hình dung ra chỗ này ngày xưa người ta đã nuôi cá sấu ở dưới dòng sông này theo lời đồn và một cậu bé xấu số đã lọt xuống đây và mất thì không biết do cái sự tâm linh đó mà nơi đây chủ sở hữu không làm ăn được dẫn tới phá sản cho nên bây giờ mới bỏ hoang nè mọi người trên này nhìn ra trên này nhìn ra thì chúng ta sẽ thấy à, một con lăn phía bên trái và kim tiền phía giữa và một con lăn nữa phía bên tay phải nó bị che rồi mọi người tại vì nhiều năm nhiều năm không có ai chăm sóc bỏ hoang cho nên đó là dấu hiệu của thời gian không còn ai lui tới chăm sóc thì nó mới à, cây cối rồi nó mọc lên um tùm nhưng mà đây mọi người mấy cái vòm chia này là bị ờ, bong tróc và rớt ra hết rồi nè mọi người mình nghe nói là trong cái đây có một cái khu tâm linh mà ai đi vào cũng phải muốn bỏ chạy mà đợt trước cũng vậy đợt trước mình có ờ, đồng hành quay với một anh bạn không hiểu là lý do tâm linh hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà anh bạn của mình là quay hai lần ở dưới đó đều mất file hết hai lần nha mọi người quay lần đầu mất file quay lần thứ hai mất file luôn và một cái điều là ảnh đã bị dẫn bị dẫn đi một vòng mà không hề hay biết luôn thì à, đợt này mình sẽ à, mời quý vị và các bạn khám phá khu vui chơi này tòa lâu đài này một lần nữa nha hình như cái khu tâm linh đó nằm ở đâu ở dưới á mọi người mình nghe nói là bữa đó là ảnh là đi quay mà bị mất file một lần xong rồi ấy rồi xong rồi reset rồi quay lại một lần nữa mất file hôm bữa đó mình ở ngồi mình không có vào trong cho nên mình cũng không có rõ cái vấn đề đó nhưng mà nghe anh nói là có một cái khu nhìn rất là ghê rợn cho nên bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi khám phá lại một lần nữa cho nó kỹ tại vì à, hôm bữa mình đi có một mình à ôi ổ ong nè mọi người wow ổ ong này mà nó chích một phát thôi chứ thì thâu rồi xác định luôn nha rất là lạnh người luôn ổ ong này mà đụng vô một cái là chỉ có muốn bỏ chạy thôi chỉ có bỏ chạy thôi đó ổ ong này mà đụng vô phát là bỏ chạy mất dép luôn nha mọi người đây là một bức tranh phong thủy rồi à, tiếp tục với cái câu chuyện là hôm bữa mình đã khám phá một lần rồi nhưng mà vì lý do là đi một mình cho nên là không có ai giữ xe mình cũng ờ, khám phá nhanh gọn với lại cũng không có dám ờ, gọi là tìm hiểu sâu hơn và bữa đó đi trúng cái giờ linh là 11 12 giờ mọi người 12 giờ giờ ngọ thì mình ờ, nói chung là mình cũng đi khám phá nhưng mà mình không nhận ra chỗ đó luôn mọi người mình không tìm ra được cái khu vực mà tâm linh đó luôn chứ không phải là là là uh, vừa nói chung là tâm lý một phần là đi khám phá là sợ ngồi kia mất mát với lại uh, mình uh, không có cái uh, người đi cùng á mình cũng ngại thì uh, Ôi, trên này trống rỗng mà mọi người không có gì hết thì hôm nay TBL sẽ à, quyết định khám phá nơi này kỹ hơn một xíu lùng sục khắp mọi nơi thử xem có à, tìm thấy được cái khu tâm linh đó không nha mọi người đây nhìn từ trên xuống nè bên phía bên này nè cũng rất là lớn luôn trước kia dưới đó là nuôi cá sấu đó nha mọi người nuôi cá sấu nghe đồn vậy á không phải à, chứ mình cũng à, chưa từng ghé nơi đây lần nào rồi bây giờ mình sẽ à, đi xuống nha mọi người đi xuống và tìm hiểu bên dưới đặc biệt là ở đây á mọi người mình thấy có một đèn voi nha đây là đèn voi nè gồm có một con hai con ba con bốn con năm con sáu con bảy con tám con voi tám con voi mà chia ra làm hai bên thì vị trí là một bên là tám con voi hai bên là 16 con voi nha mọi người 16 chú voi trong coi canh giữ khu vui chơi khu vui chơi này có thể nói là nếu mà tính giá trị thời điểm bây giờ là khu vui chơi này có thể nói là triệu đô á nha mọi người là cỡ tầm mà 23 24 tỷ gì đó là mới sở hữu được một cái à, khu này tự vì à, từ trước ra sao á TPL thấy cái diện tích đất của nó rất là lớn luôn phải nói là gần một mẫu á mọi người gần một mẫu cái khu này thì TPL cảm giác là nó gần một mẫu đất là 10.000 mét vuông đất đó mọi người hôm trước là TPL ờ, chưa có xuống đây mà chỉ ờ, review bên kia thôi bây giờ TPL sẽ ờ, quyết định mang theo một cây đèn này để đi xuống tại bữa không có đèn mọi người hồi bữa không có đèn cho nên là không dám xuống bữa nay là có đèn rồi bây giờ xuống quay cho mọi người xem nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, xuống theo lối này đây đây mọi người phía trên nó là một cái ờ, hồ lô nha phía trên là một cái hồ lô và hai bên đó là một con phượng và một con rồng hai con phượng và một con rồng thì phải thì à, hôm bữa là TBL không có đem à, cái à, đèn theo với lại không có thời gian để khám phá triệt để cái chỗ khu vực này hôm nay quay lại một lần nữa quyết tâm khám phá những cái gì mà hôm trước chưa kịp khám phá hoặc là chưa khám phá xong ôi ở ngoài đây nhìn vô rất là tấu luôn ở ngoài đây nhìn vô rất là tấu luôn mọi người nếu mà nói theo kiểu uh, tâm linh mà ở đây mà một vùng đất xa xôi hẻo lánh á, là mình nghĩ có những cái uh, phần âm hoặc là những cái uh, con vật nó sẽ thích ở trong này nha mọi người mát mẻ và có cái cảm giác nó tối tối á mọi người bây giờ mình sẽ à, mở đèn lên nha mọi người đây đèn để mở lên đang biết sáng biết thôi bây giờ mình sẽ vào trong đi vào trong để mình khám phá đi mọi người đây là trước tiên vào trong thì mình sẽ xem thử bên này cũng có một cái lối đi nè mọi người một cái lối đi nữa ô mình đi ngang qua đây sao mình nghe cái tiếng âm thanh gì kêu á mà nghe rợn người á không biết nữa trời cũng sắp mưa qua đây rồi mọi người tiếng âm thanh vang vẳng bên tai qua đây xem thử như thế nào từ từ rồi mình vô đó nghe có tiếng á mọi người nghe một cái âm thanh á mà mình cảm giác giống như âm thanh của ờ, phụ nữ á mọi người đây đây có lẽ là một cái căn phòng ờ, một cái ờ, tòa tháp bên này mình sẽ tranh thủ review cho mọi người xem để trời mưa rồi mọi người trời mưa rồi đường lên đây mình sẽ lên đây luôn tí nữa mình sẽ dòng xuống và đi vào trong rồi vô đây cảm giác nó lạnh người á mọi người lạnh người wow. ai có trải nghiệm vô đây rồi mới biết mới hiểu được cái cảm giác ờ, ở trong đây nha mọi người mình sẽ lên một cách từ từ hình như bên này chưa có lốt gạch đó mọi người không không không bên này lốt gạch rồi mọi người ạ nhưng mà người ta đã lấy những cái, cái tấm gạch ra mọi người bên cầu gió rất là lớn luôn gió rất là lớn luôn phía bên này ôi trời cũng ờ, sắp mưa qua đây rồi mọi người TBL sẽ ờ, tranh thủ đi thật nhanh một vòng cho mọi người ờ, khám phá review cái chỗ này cùng với TBL nha Ôi. chỗ này đi xuống mọi người ôi hồi nãy mới để ý nãy giờ mới để ý đây là một con quật con tắc tí thì phải chết khô rồi mọi người rồi thôi bầu trời u ám đầy những cái ờ, mây đen kéo tới làm cho cái khu vực này nó càng trở nên ảm đạm mọi người ơi thiệt á ô oh, bước tới đây cảm giác lạnh người luôn mọi người hải hùng luôn á mọi người ô oh, nhìn bên trong á mọi người rồi da gà nấu lên luôn mọi người ơi ô oh, da gà tbl nấu lên luôn nè không biết lấy được ánh sáng không biết rồi đây là nhà vệ sinh nha mọi người mình sẽ đi từ từ vô đây rất là tối luôn nhà vệ sinh nữ mọi người ạ tối quá Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát wow. Rất là ớn luôn Hải hùng Hải hùng khi bước vào đây mọi người ơi Nó tối Nè Có những cái cất con gì á Ô con dơi Làm mất hồn Thôi Trong đây nhà vệ sinh mọi người ơi Nhà vệ sinh Cất cũng gì á Không biết có phải cất dơi không biết Đây là nhà vệ sinh nam nha mọi người Mình Xỉ ra Cảm giác muốn bỏ chạy á mọi người Rất là hải hùng luôn hôi quá ừ. thú quá mọi người bỏ chạy ra khỏi này à. ngập luôn á ôi trời mưa tới trời mưa tới rồi mọi người ạ chết à Rồi tiếp tục nha mọi người Mưa rất là lớn luôn nè Mưa tầm tã luôn Rất là lớn luôn Trời ơi Đây mình sẽ cố gắng đi thật mau nha mọi người mưa lớn quá vô đây là mọi người nhìn rất là ớn luôn mỗi lần vô đây là tự nhiên da gà da ốc rồi nổ lên trở hồi nãy mới bước tới đây là là nổ da gà luôn mọi người ơi không biết là cái đèn này có đủ sáng không biết rất là tối luôn wow wow oh. nhìn rất là âm u luôn nổi da gà hết luôn mọi người ơi wow chắc tb phải bỏ chạy quá Ôi. bên đây có những cái hình ảnh là con ờ, linh vật nha mọi người và đây có thờ một ông thần tài và một con rồng đây mọi người ôi trời đổ mưa ơi mọi người mình mới phát hiện ra đây có nhang nha mọi người rồi ở ngoài trời mưa nè ở ngoài trời mưa chắc chắn là những cái phần âm sẽ tụ tập vào đây rất là nhiều luôn nên da gà da ốc là nổ là rất là nhiều luôn nè mọi người toàn thân TBL luôn không biết ờ, quay cách sao luôn ha ôi ôi mọi người ơi à, ở đây mới có người đi qua đây đốt nhang thấy mọi người có bàn thờ đốt nhang luôn nam mô a di đà phật nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát con đến đây để khám phá và review cho quý vị khán giả xem thôi chứ không có làm những cái chuyện gì mờ ám hay là ờ, phá hội nơi đây mong chư vị ở đây bỏ qua cho con đây là quý vị những cái lấu lên nè có khắc hình con rồng nha mọi người có tiếng kêu à, thôi chạy chạy chạy mọi người ơi ớn quá trời mưa quá giờ mày không biết chạy đâu luôn mọi người nhưng mà da gà da ốc là nổ lên rất là nhiều luôn ừ, rất là ớn luôn thôi mình sẽ ờ, bỏ chạy ra khỏi nơi đây ớn quá mỗi nghe một cái tiếng kêu rất là sợ luôn mà bây giờ trời mưa rồi bây giờ mình sẽ tắt máy và đem ờ, ờ, máy cất để chạy ra ngồi nha mọi người rất là sợ luôn